ngày thứ sáu nó đã ra rồi phải không ạ tận ngày thứ sáu chúng ta ăn được con đề 90 này thì quá là tuyệt vời thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh chúng ta anh em nhé về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì từ thứ hai thứ tư thì chúng ta cũng đã ăn rồi còn cái hôm mà mình chia sẻ cho em về một cái đường cầu nữa của chúng ta là cặp lô khung 4774 này và cái bộ đề 14 thì cái cặp lô khung của chúng ta thì à, anh em nào mà theo dõi mình lô khung của chúng ta thì không làm anh em thất vọng phải không ạ đề thì ờ, cái tuần trước của chúng ta gãy nhưng cái tuần này của chúng ta bù lại được con 90 anh em nhé bạch thủ lô 4774 này nuôi từ ờ, thứ tư đến thứ sáu của chúng ta thì cũng rực rỡ bốn hôm liền này anh em ạ đây từ thứ tư phải không ạ thứ tư của chúng ta đây thứ tư thì ngày đầu tiên chúng ta ăn được con 74 này xong ngày hôm sau thì chúng ta 47 ngày hôm thứ sáu của chúng ta 47 hai nháy này ngày hôm nay thì lại 47 tiếp thì cái đường cầu mình chia sẻ cho anh em cái đường cầu lô khung thì chúng ta ăn liên tục thì gần đây nhất thì chúng ta còn cái bộ đề 14 này thì anh em tiếp tục vào lui cho mình đến chủ nhật anh em nhé lốt ngày mai đó bộ đề 14 thì nó chỉ có 8 số thôi thì trong buổi tối ngày hôm nay thì à, mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái à, đường cầu đề của chúng ta lui tuần và lô khung 3 ngày thì cũng à, chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta đã chiến thắng được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 thì anh em để ý luôn ở đây cho mình thì cái đường cầu lô khung trước anh em nhé thì mình sẽ lấy một tháng gần nhất đường cầu này của chúng ta thì thứ bảy hàng tuần này ở giải 5 hai con này chúng ta ghép vào nhau thì có đường cầu lô khung 4994 lô khung này chủ nhật đến thứ ba cho mình chín bốn chín này để chúng ta nuôi chủ nhật thứ hai thứ ba anh em nhé thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu tiên chúng ta ăn được con 94 và 49 chúng ta ăn được cả cặp ba nháy khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần cho mình từ này Thứ bảy ngày 27 tháng 8 thì chúng ta có cặp lô khung là 262 anh em nhé. 262 để chúng ta nuôi chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 26 26 chúng ta về hai nháy ngày chủ nhật luôn phải không ạ khi ăn xong lại đợi thứ bảy hàng tuần cho mình thứ bảy ngày mùng 3 tháng 9 này của chúng ta để có cặp lô khung 00 và 55 để chúng ta lui chủ nhật thứ hai thứ ba ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 5 năm này phải không ạ 5 năm dạy làm này khiên xong thì lại đợi đến thứ bảy hàng tuần ngày thứ hai này ăn được con không không hai nháy nữa này anh em này đó nhưng khi mà chúng ta ăn xong thì chúng ta nghỉ cho mình anh em nhé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 sang ngày thứ hai thì theo cái đường cầu của mình test thì đa phần là nó ăn ngày thứ nhất và ngày thứ hai thôi chứ không lên ngày thứ ba nên là anh em cũng có thể là vào được cái đường cầu lô khung cho mình Thứ bảy tuần này của chúng ta thì có cặp lô khung là 0880 anh em nhé Cặp lô khung 0880 của chúng ta nuôi chủ nhật đến thứ hai cho mình Anh em nào trùng cầu kết cầu anh em vào tiền không thì thôi Đây là cái đường cầu lô khung của mình Chia sẻ cho anh em thì uh, từ lúc mà mình làm video đến giờ chỉ có gãy có hai lần thôi Đó nên là anh em cân đối vào tiền cho mình Tí nữa cái bảng chốt thì mình sẽ chốt nó dễ nhìn hơn Về cái đường cầu đài lôi tuần thì em để ý luôn đây cho mình Cũng thứ bảy hàng tuần anh em nhé Thứ bảy ngày 20 tháng 8 này Ở giải tư của chúng ta Kết hợp với giải nhất cho mình Chúng ta lấy con số thứ hai Chúng ta lấy làm chạm anh em nhé Kết hợp với lại 5 con ở giải nhất này chúng ta có đề lôi tuần đề lôi tuần thứ bảy của chúng ta chạm 5 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 505 này 525 đề lôi tuần của chúng ta là cái chạm 5 thì ở đây chúng ta có hai con 2 thì hai bóng 7 thì chúng ta có thêm 575 anh em nhé để chúng ta lui này thứ bảy ngày 20 tháng 8 thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu tiên đề về 65 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 5 này và ăn thẳng vấn đề 65 trong cái dàn 10 số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ bảy hàng tuần ngày thứ hai này đề về 52 này chúng ta ăn tiếp chạm 5 và còn 52 đó 37 này 32 này thứ 5 51 nữa này thứ bảy ngày 27 tháng 8 thì chúng ta lại tiếp tục có cái chạm 5 chạm 5 nữa ghép lần lượt thì chúng ta có 505 này 525 535 5500 và 565 ở đây thì chúng ta có hai con không không bóng 5 thì chúng ta có thêm 55 và 00 anh em nhé để chúng ta nuôi tuần thứ bảy ngày 27 tháng 8 này ngày đầu không ăn ngày thứ hai để về 65 thì chúng ta ăn chạm 5 và ăn thẳng con 65 này tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ ba này đề về 5 năm thì chúng ta ăn tiếp chạm 5 và ăn thẳng con 5 năm này trong cái dàn 10 số tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ bảy thứ tư này thứ năm này 6 này thứ bảy ngày mùng 3 tháng 9 của chúng ta thì có đề chạm 3 chạm 3 lần lượt của chúng ta thì có 303 này 343 383 và 3388 này 353 10 số ở đây chúng ta có hai con 8 thì 8 bóng 3 thì chúng ta có 3388 anh em nhé để chúng ta nuôi tuần thứ bảy ngày mùng 3 tháng 9 này ngày đầu không ăn ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ tư không ăn sang ngày thứ năm đề về 88 thì chúng ta đã ăn được con đề 88 này tiếp tục ngày thứ sáu này đề về 38 này thì chúng ta đã ăn được cái chạm 3 và ăn thẳng vấn đề 38 này anh em nhé thứ bảy đề về 53 này thì chúng ta cũng ăn được chạm 3 tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì lại có cái chạm 3 cái này nó hơi thứ bảy ngày mùng 3 tháng 9 này chạm 3 anh em nhé ngày đầu không ăn này ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư sang ngày thứ năm đề về 43 này đề về 43 thì chúng ta ăn được cái chạm 3 và ăn thẳng con đề 43 này trong cái dàn 10 số. Tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần. 93 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 3 này thôi. Ngày thứ bảy này, đề về 35 này thì chúng ta ăn được con đề 35 anh em nhé. Tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta lại có cái chạm 5 tiếp vừa rồi nó bị uh, chuột nó nhảy thì nó bị loạn một chút anh em ạ chạm 5 này thì chúng ta có 515 525 545 575 và 595 để chúng ta lui thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 này chạm 5 anh em nhé ngày đầu tiên đề về 51 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 5 này và ăn thẳng con đề 51 trong cái dàn 10 số tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi thứ bảy hàng tuần thứ hai này thứ ba này thứ tư này thứ năm đề về 54 này thì chúng ta cũng ăn được con 54 này anh em nhé thì về phần chạm thì đa phần thì nó tỷ lệ nó lộ rất chi là cao nên là mình cũng khuyên anh em là chúng ta lên vào chạm cho mình thứ bảy tuần này của chúng ta ngày 17 tháng 9 này của anh em vào nuôi cái chạm 2 này cho mình anh em nhé nuôi cái chạm 2 đủ 19 số cho mình chạm 2 hai lần lượt của chúng ta thì có 2277 này 242 này 252 này 282 và 292 ở đây thì chúng ta có hai con 9 9 bóng 4 thì chúng ta có 242 thì chúng ta có 10 số để chúng ta lui anh em nhé trùng cầu kết cầu thì anh em vào tiền không thì thôi đây là cái đường cầu đề lui tuần của mình thứ bảy hàng tuần anh em nhé thì trên đây là những con số mình chia sẻ cho anh em chơi và tham khảo trong cái à, đường cầu đề lui tuần và lô khung 3 ngày cho mình anh em nhé đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em lui từ ngày chủ nhật đến ngày thứ ba cho mình cặp 0880 này tự tin anh em nhé về phần đề của mình thì bắt cho em là cái chạm 2 của chúng ta thì có 10 số thì đủ của nó là 19 số anh em nhé cái chạm 2 của chúng ta thì uh, nó đang là vào cái uh, rất nhiều người chơi nên là anh em cũng cân đối vào tiền làm sao cho nó hợp lý là được đó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 anh em nào không thích thì chúng ta có thể là tham khảo ở trên kênh không hoặc chúng ta đi kênh khác để chúng ta tham khảo tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì đều là dự đoán đều có cầu kèo anh em nào mà không trùng cầu trùng kèo thì thôi chúng ta tham khảo đợi khi nào mà trùng cầu với anh em thì anh em vào tiền anh em nhé thì mình cũng xin kết thúc video ở đây chúc anh em của chúng ta ngày mai chúng ta tưng bừng và rực rỡ anh em nhé hẹn gặp anh em buổi quay số ngày mai